Xin chào tất cả anh em Hôm nay tôi muốn gửi đến anh em cái à, cách chơi bầu cua báo dung Khi anh em đi à, chơi bầu cua đánh cái bầu cua bịp hoàn toàn là hiệu quả có tính chính xác lên đến 99% Tôi không dám khẳng định 100% mà chỉ dám khẳng định 99% Đó chính là việc chúng ta sử dụng cái bộ hột bầu cua báo dung 6 mặt Bầu cua báo dung 6 mặt nghĩa là như, như thế nào? Có nghĩa là khi chúng ta đi chơi bầu cua đánh bầu cua thì cái hột bầu cua này nó sẽ báo cho chúng ta biết đủ 6 mặt và đây nó chính là cái công thức đánh bầu sẽ dùng hai ngắn này cua một ngắn tôm hai dài cá một ngắn một dài gà không dung và nai là một cái dài khi vào chơi anh em chỉ cần đưa được một cái hột này vào thôi một hột bầu cua này vào và bên ngoài chúng ta cầm cái cục dung này thì chúng ta sẽ biết được ở bên trong nó lên con nào lên mặt nào là khi đó chúng ta sẽ đánh theo cái um, công thức và cái nhịp dung của cái cục dung này để tránh làm mất thời gian của anh em bây giờ tôi sẽ test thử cho anh em xem sự chính xác và hiệu quả của cái bộ hột bầu cua báo dung sáu mặt này nó có tính chính xác như thế nào tôi sẽ lấy cái uh, dĩa này và tôi để cái cục dung đây đồng thời tôi sẽ mở luôn cái à, nắp này ra cục dung này Đấy, trong cục dung là nó có hai cục pin như này anh em nhé Đấy, hai cục pin rất là nhỏ và khi nào chơi thì anh em bật công tắc lên nó đèn đây nó sẽ sáng này đó còn tắt đi mất này bật lên này đấy bây giờ tôi sẽ test thử cho anh em xem anh em chú ý vào cái cục dung nhé và chú ý vào nhìn vào cái cái nhịp rung ở đây cái công thức đánh một cái dài một dài có nghĩa là gì có nghĩa là có con nai anh em nhé tôi mở đó hai con nai liền anh em đánh một nai ra hai nai không rung không rung có nghĩa là có con gà anh em khui thử rồi đó ba con gà liền anh em ơi đánh một con gà mà lên ba con gà liền vừa hết tiền của làng mà vẫn không dung không dung có nghĩa là vẫn có con gà nhé đó vẫn có một gà và hai cá tiếp tục đó, một cái dài một cái dài có nghĩa là có con nai đó, một nai một tôm và một cua một ngón một dài một ngón một dài vẫn là con cá anh em nhé khôi Đó, một cá một gà và một nai mỗi cái dài tiếp tục có con nai anh em đấy một nai và hai cá này chính xác tuyệt đối luôn không dung không dung có nghĩa là có gà anh em nhé Đó, một gà một bầu và một nai vẫn không dùng tiếp tục có gà nữa này đó một gà gà một cua và một bầu vẫn có gà nữa tiếp tục không dùng đó gà cua à, xin lỗi gà bầu và cá vẫn không dùng vẫn gà hai bầu chính xác 100% luôn ở à, 99% bây giờ không dung lại cả có gà này đó đấy là cái cách sử dụng như thế còn cách bảo quản tôi sẽ hướng dẫn anh em cách bảo quản khi nào không chơi anh em chỉ cần ngửa mặt này lên ví dụ bây giờ con gà nó không dung rồi còn con ờ, cá đó con cá nó sẽ là một ngón mất dài thì khi nào mặt nào không dung thì anh em ngửa lên như này và tắt công tắc sau đó chúng ta để lên trên này